quá wow, kìa con nữa kìa rồi ồ oh. nước đâu má cá lóc nữa là tròn xong rồi <laughs> <laughs> con gì rồi đó em Thế dạ, có dạ, <laughs> ok bây giờ chắc nó tịnh rồi quá rồi à, một con nó chạy mất rồi có cá cha đúng không đây đây đây rồi ok đây đây đây đi vỏ ờ, nó sắp tịnh rồi ra trước ra trước Ê, có cầm nó cho nhiều dữ

trời ơi cá xa cá sạch nhiều quá quá trời quá trời luôn cái lóc ít hồi nãy cá cha hồi nãy nó giật giật nó tê tê rồi không bắt nó luôn đó dính dây điện anh em kéo gần chết ừ. cái rô cái rô cá rồi rô phi mè rô đó đó đó kìa anh không cái hơi nhỏ mà mè rô trời ơi ừ cá lóc <laughs> ủa sao nó chạy hơi ăn không ờ, ờ, thôi bỏ đi thả đi cá nhỏ nhỏ bắt gì và đây là thành quả nửa tiếng đồng hồ được nửa tiếng đồng hồ hả rồi dục này tiếp coi vòng vòng á mời vòng vòng đi càng nhiều à càng mà có gì không á chắc đi dưới đi đó đó đó chứ nó tầm bậy ngồi gần gần có không xuống đi bắt bắt cá hay bắt gà <laughs> tìm đường xây qua cái chỗ cái chỗ nào đâu xây mà con trong chỗ có trứng gà hay có cái gì đâu quá trời cá rồi cái này nấu cháo thôi này nấu cháo à, ăn rau đắng nha làm thùng bia nữa ha <laughs> chốt ngược cái này trời ơi ngược không lấy lưỡi hả không lưỡi nhà có rồi lưỡi nhà có rồi hành trình đi về mở đây nha đổ ra có khi nó chịu bây giờ kho tiêu hay là nấu cháo đây cháo cá nè ờ, nấu cháo có hy nè nguyên nồi ấy đây còn nấu cháo thì nguyên cái nồi hủ tiếu rồi nhà dạ, có nhặt me mấy cái gương vô luôn hả trời nấu cháo có hy ờ, nấu cháo có hy ờ, vô vô đắng vô đắng là thầy luôn nồi bún trống ông nội ơi bỏ cái gương vô luôn được không được bỏ cái gương vô luôn cái gương làm rộng ai có nhu cầu mua me thì mua me nè đây đặt để chiều đến năm về cái à, chiều à, mình đưa anh tát nước xong đi à, tát nước kéo dây đi chiều à, mình nướng làm đồng bia chiều nướng hả ừ, tối mình à, nướng làm đồng bia vậy để đó chạy đi chiều mình vậy mấy nướng đi à, chiều, tối tối à, vậy mấy cá lóc để, để nướng ừ tối ờ, để mình nướng rồi tối nấu cháo rồi đi ờ. nấu nấu cháo cái gì đó nó cháo gì cho nó đất Mấy ơi Hồi <laughs> hay vậy Cái, cái lắp này dụi, cái, cái lu nào không đụng đâu <laughs>